Xin chào toàn thể anh em thì uh, quay trở lại cái môn chơi tài xỉu thì video ngày hôm nay là tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ sản phẩm là mới nhất trên thị trường hiện nay đó là chiếc nón giò sóng hột tài xỉu thì khi vào sân chơi thì anh em chỉ cần nguồn à, cho tôi một cái bộ hột hột là hoàn toàn là 100 trăm là không tan hột thì bao cho anh em để soi đèn thử nước châm và ngâm nước muối và đặc biệt là sau khi anh em có thể chơi xong anh em có thể cho người khác chẻ tan cái bộ hột hoặc đập vụn những bộ hột này ra cũng không thể nào phát hiện cái tang tích gì thì anh em chỉ cần là vào sân chơi đội cho tôi cái nón này vào đây anh em có thể nhìn những chiếc nón bên ngoài hoàn toàn là bình thường như những chiếc nón của anh em không phát hiện thấy cái dấu vết gì anh em nhìn có rõ không và đi kèm theo cái nón này là một cái máy báo rung thì khoảng cách của máy báo dung này đến bộ hột là từ 7 cho đến 10 mét nên là anh em có thể đứng xa cũng có thể là biết được kết quả của những cái ván tài xỉu nên là rất là thuận lợi cho những anh em nào những cái sân chơi mà rất là đông người thì hột bây giờ tôi sẽ bao cho anh em về soi đèn thử lâm châm đây anh em có thể nhìn này đây là thanh lâm châm nhé lâm châm hoàn toàn không ít nắp đĩa thì hoàn toàn là bình thường nắp đĩa nào cũng được nắp đĩa là của người ta anh em không cần phải nguồn nắp đĩa gì cả bây giờ soi đèn con hột những cái hột không tang này thì khẳng định với anh em là như hột chợ bình thường soi đèn trong suốt và ngâm nước muối là nổi anh em nhìn có rõ không còn đây là đĩa hoàn toàn là những cái dòng đĩa bình thường anh em có thể xoay xuyên qua ánh sáng không phát hiện thấy cái dấu vết gì là đồ công chuyện gì cả và lắp đây anh em nhìn rõ bây giờ tôi sẽ vớt những cái con hột này ra và lau khô để tiếp cho anh em một vài tiếng để anh em biết được cái độ hiệu quả của bộ đồ này sau khi anh em đã luồn được bộ này vào thì anh em chỉ cần đội chiếc nón này lên nón này nó có nhiệm vụ là già sóng toàn bộ những cái hột tài xỉu này vào và sau đó là nó báo dung cho anh em về cái máy để anh em biết được kết quả của những ván tài xỉu tôi nói lại là dung một là xỉu dung hai là tài bây giờ tôi sẽ bật cái máy lên và test luôn cho anh em này tôi test tiếng đầu tiên cho anh em này máy báo hai dung thì khẳng định với anh em 100 trăm nó về tài rồi đánh tất tay về tài tôi mở anh em tiếng đầu tiên này năm ba tiếng tiếp theo anh em này máy vẫn báo hai rung khẳng định với anh em 100 trăm về tài và anh tất tay về tài tôi rồi hai bốn và năm tiếng tiếp theo anh em này máy báo một rung thì anh em đánh xỉu cho tôi khẳng định với anh em 100% nó về xỉu một ba và 4 tiếng tiếp theo anh em này máy báo hai rung thì anh em đánh tài thôi anh em đánh tất tay về tài cho tôi ba năm những cái dòng máy này rung rất là êm nên là anh em có thể là đánh vào đêm tối hoặc là anh em đeo trong người người ngồi bên cạnh hoặc chỗ đông người không thể nào phát hiện những nhịp rung của cái máy này bây giờ tôi sẽ cầm lên trên tay để test cho anh em một hai tiếng nữa này như tiếng này máy báo hai rung thì khẳng định với anh em 100 trăm nó về tài rồi mở anh em xem này một năm và sáu tiếng tiếp theo anh em này máy hoàn toàn rung rất là im nên là anh em ờ, chơi đêm tối thì rất là yên tâm Đấy, máy báo một rung thì khẳng định với anh em 100 trăm nó về xỉu rồi đánh tất tay về xỉu của tôi này một năm và bốn tôi test cho anh em nốt tiếng cuối do cái thời lượng phát sóng của video nó không được dài nên là anh em xem qua video của tôi mà không hiểu chỗ nào thì liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình như tiếng này máy báo hai dung khẳng định với anh em 100 trăm về tài rồi mở cho anh em xem này thì anh em nào mà xem mà không hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi hoặc là anh em nào muốn sở hữu những cái bộ đồ này thì anh em gọi điện cho tôi tôi sẽ chia sẻ hoặc kết bạn qua Zalo tôi sẽ hướng dẫn cho anh em về cách chơi còn những chiếc nón này thì là anh em có thể mang mẫu lên tôi sẽ làm trực tiếp vào những chiếc nón của anh em đây anh em nhìn những chiếc nón này hoàn toàn là bình thường hộp thì có thể là làm theo các kích cỡ theo yêu cầu to nhỏ như nào thì anh em tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em thì anh em xem qua video của tôi nhấn nút like và đăng ký kênh để xem những video khác tôi sẽ chia sẻ cho những anh em nào tất cả những mặt hàng những cái đồ chơi liên quan đến tài xỉu mới nhất để anh em luôn luôn cập nhật để anh em áp dụng vào những sân chơi của anh em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo